chào mọi người hôm nay thì mình sẽ đi xem pháo hoa ờ, Edogawa uh, Edogawa lần này là lễ hội bắn pháo hoa ờ, lớn nhất ở Tokyo chắc là không đẹp tất nhiên các bạn cũng đi mình xem xem ở Edogawa pháo hoa bắn có đẹp không nó vẫn đi vẫn đi lại đi lại này đang mệt thì mẹ đi chết chứ còn à kiểu sao tắc đường này mai quá đoạn đèo đấy nhưng mà mình đứng đây này mình đây đứng đây đâu nó bắt gì ra đi không nó ờ, vậy dạy tự ở đây này à 街道立ち止まってののごはご遠慮いただいております前の方へゆっくりとお進みください後からお客様が続いております立ち止まると大変危険です前の方へゆっくりとお進みください 朝からお客様が続いております立ち止まって花火のご観覧は大変危険ですゆっくりと前の方へお進みください今ね6番いいいいい rưỡi rồi đâu r 構多立ち止まらずに前の方へ急ぎとお進みください道路上立ち止まりますと後からお客様が進むように大変危険です立ち止まらずにゆっくりとお進みください立ち止まらないでくださいこちら歩行者通路となります立ち止まらずに前の方に続いてお進みください đi ngoài đường cái vừa nóng rồi đi ngoài nóng chết mẹ à. quay hết luôn nhá quay này nó quay cả bên kia luôn bên kia nó ờ, nổ chưa hết màn hình mà phút cuối quay đốt có người chứ trong kia cũng có người chứ bán ở giữa sông kiểu thuyền hàng này mỗi ngày khổ nhất này cứ đi hô hô hô lại mới cùng trả được chết ださい他のお客様の妨げになりますご移動お願いいたします急に立ち止まりま危険でゆっくりと進んでください後ろからも伝えております前をご協力お願いいたします 方がご前には立ち止まることなく前をお進みください 何分だバフルだ左側通行で自動をお願いいたします道路を付近でご覧になりますと通路が狭くなってしまいますので移動お願いしますĐấy, nhà tôi, nhà tôi Cuối cuối Cuối cuối nha mọi người tay tay gồi thôi đứng cho nó đứng ờ, tí rồi nó ngắm Bắt bọn nó đi này Khổ người đi hàng trước này là không được Đứng mà chỉ đi thôi không Thế My guy.